trăm một trăm à, năm chục phần à, đậu hũ kho đây. À. đó lên đường hành trình đi phát quà phát cơm từ thiện như các bạn ơi đó một người hello chào chú ngô chào chào cô thúy đây là nấu canh chua đạt được không? gia dạ, vị à, mình cái phe mình nhỏ mình phải binh với nhau chứ Rồi dắt chị Điện em đó ha, là nằm luôn tới bỏ cơm luôn một trăm năm chục phần đậu hũ kho mấy ngàn à ăn mình chạy khỏi ăn không chạy qua khỏi chạy xin thánh luôn lên chảnh chút có cái đường cái, cái nó để chích ngừa vaccine đó lớn lắm chim chích đủ thứ ngày hôm qua mà tính ngày hôm qua mua hai kg à mua hai kg bốn rồi cái cái miệng tôi mua cần bà ký được quá hen con chết ra rồi vĩnh diễn nha đó bắt đầu phải chịu vai còn à, chúng ta hai mũi à, một mũi bấm với một mũi dưa là, là, là đứa đầu tiên phải đi chứ không đi ba làm gì á ờ, một miếng canh chua 150 phần canh chua hello chào cô nói gì đi nói gì thì miếng đây nói đi được chọc cho bà nói hay à, bên đó cho cơm từ thiện đó ừ cho thầy kiến tinh cơm từ thiện mà không cặp cái này tôi nói không được đó tiếng rồi tiếng cô bà tiếng này đất á làm như nó cái gì mất cái điện thoại chứ nó làm như cái gì vậy lấy nó thiếu cái gì nha Giờ cái mà của bắt sao lộ hồi sao nước được cái này. Ê. vậy giờ mày muốn vậy chứ? thôi nhưng mà ở mình nói vậy thôi chứ đi mình có tiền thầy đang ăn gì vậy bún nè bún canh chua à bún canh chua trộn lại mấy qua cho hai triệu kêu đứa nó chở mình nó đi bây giờ thuận thành dữ lắm dữ lắm ở đây con còn dư thì lấy thiếu thì buồn nha chỉ nhỏ đi qua khu không rau cày Ăn hả? Đi ơi, mình đi hả chị? Nó đi chuồng Vậy đó Ừ Sẵn ổ rẻ mà mà còn sẵn cũng được bịch một chục bịch này ờ mình ba chục bịch này hồi tôi lấy là hai bịch tôi đưa bịch ừ. đấy đó lên đường à, hành trình đi à, phát quà phát cơm từ thiện như các bạn ơi đó một người rồi xong